xuống chợ xuống chợ ngày mùng gì hỡi em xuống chợ xuống chợ xuống chợ với em ái là chàng trai khôi ngô kia mà chẳng nói được gì trong ngực em ái là như có tiếng ngựa phi